Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Đam mê cá vàng Hiện tại thì tình hình bệnh dịch cũng khá là gắt gao, nhiều nhất là ở Sài Gòn Mình biết là các bạn sẽ cảm thấy rất là buồn và tù túng bởi vì không có đi đâu được hết Còn đối với các bạn mà đi làm như mình á, những bạn mà lớn rồi á thì chúng mình cũng bị ảnh hưởng kinh tế nữa đúng không dù là khó khăn bao nhiêu thì đam mê cá vàng hy vọng rằng các bạn luôn giữ tinh thần lạc quan vững chí bảo vệ bản thân mình thật là tốt bảo vệ gia đình mình thật là tốt coi như là khoảng thời gian này là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi chúng ta đã làm việc vất vả rồi thì sau cái khoảng thời gian này chúng mình sẽ nghỉ ngơi thật là tốt à, có sức khỏe là thật là tốt và sẽ quay lại công việc và sẽ tiếp tục như trước đây thôi mọi khó khăn nào cũng sẽ qua đi thôi nè đúng không bây giờ thì mình sẽ vào chủ đề chính ngày hôm nay nha các bạn có thấy là tuần rồi á, thì Đam mê cá vàng ra một video à, nói về những cái sinh vật có thể sống chung với, có thể nuôi chung với cá vàng và mình đã nhận được những phản hồi rất là tốt về các bạn. Nên là hôm nay thì mình sẽ quyết định tiếp nối điều đó là một video nữa Đó là video những thứ không nên để vào hồ cá vàng Mình sẽ liệt kê ra những thứ nè đồ vật nè à, những cái cây thủy sinh nè và những con vật nào mà chúng ta không nên để vào hồ cá vàng trước khi mà vào chủ đề chính á, thì cho mình nói một tí xíu nha hiện tại thì đam mê cá vàng có phát triển một kênh tiktok nữa bởi vì mình có những video ngắn ngắn muốn chia sẻ với các bạn các bạn hãy follow kênh tiktok của đam mê cá vàng bằng cách là search bằng từ khóa a cộng đam mê cá vàng nha ở kênh này á mỗi ngày mình sẽ cố gắng mình sẽ cố gắng là sẽ up những video hay nè đẹp về cá vàng mà mình sưu tầm được để các bạn giải trí nha còn kênh youtube sẽ là kênh mình sẽ chia sẻ kiến thức về cá với các bạn vì thật sự là mình không có thời gian để check lại comment của các bạn mỗi ngày nên là mình không thể nào trả lời những cái tất cả những comment của các bạn được các bạn thông cảm nha với lại là chữa bệnh nó là một quá trình nó không phải là chỉ một hai dòng là xong nên là mình khuyến khích các bạn muốn chữa bệnh và tư vấn về cá thì các bạn hãy vui lòng inbox đến fanpage của Đam mê cá vàng, mình sẽ hỗ trợ các bạn nha. Bởi vì admin cũng có đi làm nên là mình sẽ thường phải ngồi vào buổi tối hoặc là buổi sáng sớm các bạn thông cảm nha. Ngoài ra thì để mua các sản phẩm của Đam mê cá vàng, các bạn hãy mua tại Shopee hoặc là Lazada. Ok, bây giờ thì let's go, mình sẽ đi vào chủ đề chính ngày hôm nay thôi. Theo các bạn thấy thì cá vàng so với các loại cá nhiệt đới thì cái hồ cá của nó tương đối là đơn giản hơn nhiều, ờ, ít các loại cây thủy sinh và gỗ. Trên thực tế thì cá vàng thường ăn các cây thủy sinh có lá mềm nên là ngay cả những loại cây thủy sinh đắt tiền thì cũng bị chúng ăn một cách không có thương tiếc luôn. Với lại á, bởi vì cái chất lượng nước, cái nền tảng để mà nuôi cá vàng nó là một môi trường khác và, ờ, nếu mà chúng ta nuôi cá vàng trên cái nền tảng của cá thủy sinh thì là không có ổn. Và cá vàng á, bản tính của nó, gọi là, ừm, cũng hay kỵ với các loại sinh vật khác nên là tốt nhất cái hồ cá của cá vàng ấy các bạn nên để càng sạch sẽ, thông thoáng, càng gọn gàng càng tốt ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn 6 loại, 6 mục mà các bạn thường hay để vào hồ cá vàng nhưng mà thực chất là chúng ta không nên để vào. Đầu tiên à, thì đó là những cái loại cây thủy sinh mắc tiền thứ hai là cây gỗ lũa và thứ ba đó là cái loại cát san hô mình sẽ giải thích vì sao mà chúng ta không nên để những loại đó vào hồ cá vàng nha thứ nhất đó là cây thủy sinh mắc tiền như mình đã nói từ đầu á, là cá vàng nó rất là hay ăn cây thủy sinh nó có thói quen là đào bới những cái cát ở dưới cái phần đáy lên á à, khi mà nó đào lên như vậy thì cũng cũng cố tình làm cho những cái cây thủy sinh mà bạn đã trồng á nó sẽ bị đào bới lên hết giống như là các bạn trồng mà bị cong cốc vậy á nên là mình thấy rằng đối với các loại cây thủy sinh mắc tiền thì tốt nhất các bạn không nên để vào hồ còn để đối phó với cái vấn đề này á thì bạn nên để những loại cây nào mà có lá cứng à, nhưng mà vấn đề là bạn cũng phải nên chú ý về cái độ cứng của lá mình ví dụ nha ví dụ như là cây chầu bà nhỏ các bạn để vào nước á thì cái cây này nó cũng thuộc vào loại dạng là lá cứng cá nó không có ăn được tuy nhiên á lá của nó cứng quá thì nó cũng sẽ làm hại và làm bị thương cho cá ngoài da nữa do đó nếu mà bạn có đặt cái cây thủy sinh vào hồ cá thì hãy chọn những loại lá cứng ở mức độ vừa thôi à, như là cây hẹ thẳng nè à, hoặc là chuẩn bị những loại cây mềm để cá có thể ăn được nếu mà bạn muốn tạo một hồ thủy sinh um tùm cho hồ cá thì nên chọn những loại cây giống như là la hán xanh nè hoặc là rong đuôi chồn rong đuôi chó vừa thích hợp làm đồ ăn vặt cho cá cũng được Loại cây thứ hai là loại mà bạn không nên để vào trong hồ cá vàng đó là gỗ lũa. Mình thấy rằng ở Việt Nam mình cũng có khá nhiều bạn để gỗ lũa vào trong hồ cá vàng ha. Mình cũng không thể nào phủ nhận được là khi mà để cái cây gỗ lũa vào trong hồ cá vàng á nhìn nó rất là rất là dễ thương rất là đẹp luôn á nhìn nó kiểu rất là nghệ thuật nhưng mà các bạn không biết rằng á, cái loại axit humic chứa trong gỗ lũa nó sẽ có tác dụng làm nước nghiêng về tính axit nên là lỗ có kích thước càng lớn thì nước sẽ nghiêng về tính axit và dần dần làm cho à, nước xa cái mức độ kiềm mà cá ưa thích một trong những nhược điểm của gỗ lũa đó là cái phân tích tụ ở trên bề mặt lũa rất là khó vệ sinh và một điều quan trọng nữa đó là gỗ lũa sẽ gây cho cá bị bệnh mang nếu mà các bạn muốn để thì các bạn có thể để những cây ờ, lũa nhỏ gọn không có vấn đề gì nhưng mà mình thấy là cái vây của con cá nó cũng dài á, nó bơ bơi lại nó cũng có thể là cái gỗ lũa nó cũng làm cho nó bị tổn thương thứ hai nữa là um, cá vàng nó lại thích cái chất lượng nước trung tính và có độ kiềm trong khi đó thì gỗ lũa nó lại làm cho à, cái chất lượng nước nghiêng về tính axit nhiều hơn lại lại nó lại trái với lại cái môi trường của cá vàng và thứ ba nữa là cá vàng thải ra rất là nhiều phân nên nó sẽ tích tụ ở trên cái bề mặt của gỗ lũa và dẫn đến cho cá bị bệnh mang thì với những cái lý do trên thì mình nghĩ rằng bạn nên hạn chế lắp đặt gỗ lũa ở trong hồ cá của mình ha và thứ ba đó là các san hô một trong những cái trường hợp mà các bạn đặt cát san hô có thể là các bạn muốn sử dụng nó như là một phương tiện lọc để tăng độ pH nhưng mà nếu mà sử dụng cho bể cá vàng á, thì pH sẽ tăng rất là nhiều sẽ an toàn cho hồ cá nếu mà bạn không nên để nó vào hồ cá chỉ để trang trí thôi nếu mà bạn muốn giữ chất lượng nước ở mức độ trung tính á, à, thì bạn hãy dùng vỏ hầu hoặc là sử dụng những cái chất điều chỉnh để tăng để à, tăng cái độ kiềm lên hoặc cho nước về trung tính như vậy thì sẽ an toàn cho cá hơn ngoài ra nếu mà bạn muốn sử dụng cái phần à, cát đáy trắng cho bể cá để mà trang trí á, thì mình khuyên bạn nên sử dụng những cái loại sỏi bóng hoặc là cát trắng thẩm mỹ là những cái loại mà mình để phần hình đó các bạn có thể xem ha tuy nhiên là khi mà cát uh, như vậy á, thì cái bụi bẩn nó khá là nhiều vì vậy bạn hãy ờ, đảm bảo là bạn phải vệ sinh nó thường xuyên nhất là cái phần cát đáy đó là cái phần rất là quan trọng để tích tụ phân và làm cho nước bị bẩn nữa nên là bạn phải hết sức chú ý tiếp theo là ba loại sinh vật các bạn không nên đặt vào hồ cá vàng à, một đó là tôm càng xanh hai đó là cá nhiệt đới và ba đó là rùa thủy sinh bởi vì lý do vì sao mà những loại này không nên để vào hồ cá vàng mình sẽ giải thích sau đây nha một đó là tôm càng xanh không phải là phải là một con tôm càng quá lớn mà bạn mới không để nó vào hột mà chỉ cần một con tôm càng nhỏ thôi nó cũng sẽ làm hại cho cá là bởi vì tôm càng nó là động vật ăn thịt cá đó là lý do bạn không nên để tôm càng vào hồ cá nha tiếp theo đó là sẽ là loại cá nhiệt đới ha thì chắc có lẽ là bạn cũng có đôi lần thấy là có bạn sẽ nuôi cá nhiệt đới chung với cá vàng nhưng mà về cơ bản là tụi nó sẽ không có nuôi chung với nhau được là bởi vì á cá vàng mình đã nói là nó có một cái thói quen là sẽ đào bới và ăn cây thủy sinh ở trong hồ và nó sẽ ăn là sẽ ăn hết luôn còn môi trường của nuôi cá thủy sinh á thì cái phần cát đáy và giống như kiểu đất nung đúng không ta đất đỏ đỏ và um, những cây thủy sinh á vốn là tiêu chuẩn để nuôi cá nhiệt đới với lại cá vàng khi mà nó lớn á, thì nó sẽ bắt nạt những con cá nhiệt đới nhỏ và ngược lại một con cá vàng mà tròn tròn như kiểu điêu kinh á, nhỏ nhỏ tròn tròn khi mà cá tròn như vậy á, thì cái di chuyển của nó sẽ chậm như vậy thì một con cá nhiệt đới mà bơi giỏi nó sẽ rất là dễ tấn công ryukin với lại là rất là nhiều loại cá nhiệt đới thì thích môi trường có tính axit còn cá vàng thì nó lại nghiêng nghiêng về trung tính ờ, kiểu mà nghiêng về kỳ một tính kiều một tí xíu nên là vốn dĩ cái tính cách của hai môi, môi trường sống của hai loại này đã không có hợp nhau rồi nên khi mà sống chung á, thì xảy ra rất là nhiều vấn đề nhưng mà nhưng mà mình cũng không thể nào mà cố chấp nói rằng tụi nó không có sống chung được để mà an toàn á, thì khi nuôi hai loại này chung với nhau á bạn hãy nghĩ tới trường hợp à, có vấn đề gì đó xảy ra nên là hãy chuẩn bị backup một cái hồ nhỏ để mà nếu có việc gì á thì sẽ tách nó tụi nó ra riêng khi mà có sự cố và cuối cùng đó là rùa thủy sinh thì giống như tôm càng rùa thủy sinh có thói quen là sẽ cắn cá sống À, dù cho là con cá đó nó có bơi nhanh đi nữa thì cũng có khả năng sống sót nhưng mà đối với một chú cá vàng đúng không bình thường thì chú cá vàng cũng bơi chậm chứ không có quá nhanh như vậy thì rất là khó để thoát khỏi à, những cái rùa thủy sinh ngoài ra rùa thủy sinh cũng đi phân rất là nhiều vì vậy nếu mà bạn không sử dụng những biện pháp ví dụ như là lọc mạnh hoặc là thường xuyên vệ sinh và thay nước á, thì nước nó cũng sẽ nhanh chóng bẩn và ngay cả khi mà bạn à, có thể giải quyết được cái chuyện mà nước bẩn cho rùa thì cái đu cái vây đu đuôi của cá vàng có thể bị cắn hoặc là mất đi à, vì vậy thì bạn hãy hạn chế cho nuôi rùa thủy sinh chung với cá vàng Điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là môi trường sống đơn giản sẽ mang lại cuộc sống lâu dài cho cá vàng. Rốt cuộc thì cá vàng sống lâu trong một môi trường đơn giản chỉ cần có lọc và sủi thôi là đủ. Tùy vào giống, thậm chí là có thể khuyến cáo nuôi chúng trong một cái bể mà không cần rải sỏi dưới đáy cũng được. Ngay cả khi mà bạn không có trồng cây thủy sinh ở trong hồ thì mình vẫn có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cá từ thức ăn bình thường mỗi ngày mình cho cá. Với lại cá vàng nó rất là hấu ăn nên nó ra rất là nhiều nhiều phân. Do đó thì bạn phải làm sao tối ưu cái hồ của mình mình để mình có thể dọn dẹp và quản lý hồ được diễn ra ừ, tốt đẹp nhất à, nếu mà bạn trồng quá nhiều cây thủy sinh nè bạn để vào quá nhiều đồ linh tinh ở trong hồ hoặc là rải đáy uh, cát đáy thì như vậy sẽ gây khó khăn cho bạn rất là nhiều trong cái việc mà um, vệ sinh và quản lý hồ ngoài ra nếu mà khi mà um, gây ra cho bạn cái sự khó khăn đó thì bạn sẽ cảm thấy là cái việc nuôi cá rất là mệt mỏi nên là bạn nên giữ uh, cái hồ cá vàng trong cái trạng thái là càng đơn giản càng tốt nó chỉ cần quan trọng là lọc tốt và sủi mạnh là ok với loại với lại là cá vàng là cái loại khá là nhạy cảm với nhiệt độ trong môi trường xung quanh trong nhiệt độ nước nên khi mà gặp chất lượng nước và nhiệt độ nước không phù hợp á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể và làm cho cá bị suy nhược và bị bệnh ngay để cá sống lâu á, quan trọng là bạn hiểu được cái đặc tính này của cá và cung cấp một môi trường thoải mái và ổn định cho cá Vậy là mình đã giới thiệu xong với các bạn những thứ mà các bạn không nên để vào hồ cá vàng. Mình hy vọng rằng video này sẽ giúp cho các bạn tránh được những rủi ro trong việc nuôi cá vàng nha. À, nếu mà các bạn thích video này thì các bạn hãy cho mình xin một like nha. Và đối với các bạn nào mà chưa đăng ký kênh á, thì các bạn hãy nhấn subscribe và nhấn nút chuông để nhận được thông báo mới nhất khi mà mình có video nha. À, cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.